sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ nhân dân, kiêm danh hài nổi tiếng trường con Nam Định, anh ra đi với bao mộng ước còn dang dở. Khi ước mơ thực hiện đam mê làm diễn viên trong táo quân của anh vẫn chưa thành hiện thực, anh ra đi bỏ lại bao nhiêu bữa ăn trực, anh bỏ lại đam mê ăn trực của mình để lao theo tiếng gọi của tổ quốc chỉ với mấy trăm gram bột mì chính. Trường con của chúng ta, một thành ăn trực đã bắt đầu đam mê mới đó là ăn trực trong nhà giam. Sao mày ngu thế? tiền thì em gái của tao phải có tiền thì mẹ tao đi ăn chơi mà không có tiền đấy để tôi cho mày xem này tiền tao đi ăn chơi phải có tiền thì đi ăn chơi yeah. Dạ. anh nghĩ tao không có tiền trong túi à dạ. tiền tao không có nhiều nhưng đủ tiền ăn chơi Đấy chưa? đơn giản như vậy thôi Đấy chưa? túi rời nhiều tiền thế anh chắc tiền ý là tiền anh đem đi bán mì chính phải không thôi anh giữ lấy ở trong tù cố gắng đừng ăn trực nữa nhé thay mặt cho khán giả của kênh mì tôm em xin một phút mặc niệm để nhớ về anh Vậy là chúng ta đã có những giây phút tuyệt vời, để tưởng nhớ lại nghệ sĩ nhân dân Trường Con, một nghệ sĩ có sự đóng góp to lớn cho bộ môn, giang hồ mõm Việt Nam, với truyền thống kế thừa và phát huy tài năng của bậc cha ông tôi xin đề cử, Tây Mồm Lông tức Tây Rambo, sẽ là nghệ sĩ ăn trực ưu tú, thế chỗ cho anh trường con, với tài năng hốc nhanh gọn lẹ, chỉ cần mời là đến, trên Việt Nam nơi đâu anh cũng đánh dấu răng của anh, anh xứng đáng là nghệ sĩ ăn trực ưu tú chúc mừng anh, cây Mồn Lông. Khác của người. À, thôi cái Công việc Mày Theo tôi được biết, ngoài khả năng ăn trực thần thánh được kế thừa từ nghệ sĩ nhân dân trường con, Tây Mồm Lông còn kế thừa cả nghề từng một thời nổi tiếng tại các bến xe Nam Định đó là ăn trộm. Vậy anh có thể chia sẻ những lần biểu diễn thất bại khiến anh phải bóc lịch được không? em là em dính cái tội trộm bò em ạ tội trộm bò như khánh sạc ca như cả chiếc ca ve cũng bảo ấy gà mới đi câu chó trượt đấy đi câu chó chuột là đấy đúng rồi nếu mà không chạy được nó là chết luôn thà luôn các bác đấy, đấy đúng kiểu ngày xưa đây áo dài tay các thứ nào là khoanh à, gọi là uh, chống uh, cho mọi người nhìn thấy. Một yếu tố không thể thiếu đối với một người nghệ sĩ, đó là phong cách ăn mặc gây chú ý. Họ tạo điểm nhấn trên cơ thể mình bằng những món trang sức đắt tiền, để tôn vinh sự quý phái của mình. Tây Rambo vậy những món trang sức của anh là gì? đồng này giá 2 đồng và cái này là lốc nhá tất cả những đồ nghề mình không có vàng hay bạc thì nhưng mà mình à, dùng là bằng cái này còn à, đây là à, quận băng dính à, quên lắc tay quên lắc tay của mình là mua ở quán tạp hóa gần nhà quán tạp hóa gần nhà ok Đấy. đây là cái, à, cái này gọi là xích chó cái này gọi là xích chó là mình à, đặt ở bên Trung Quốc và đặt bên Trung Quốc và là anh em nhìn thấy không chất không đúng xích chó đặt lên trung quốc này thấy không có lẽ những nghi ngờ về việc chơi đồ của Tây Rambo đã có cơ sở, sau đây chúng tôi sẽ đến gặp bác sĩ tâm lý Tiến Bịp. Chào Tiến Anh có thể giới thiệu qua về mình được không? It's ờ, me, nghe. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, tiến bịp, với kinh nghiệm nghiện lâu năm anh có thể chia sẻ rõ hơn về biểu hiện của việc chơi đồ, và Tây Rambo có phải nằm trong nhóm chơi đồ không? Dạ, em, em, em, vâng, đây là đầu em, em chơi nhưng mà em thấy nó, sự nó cũng không, không phê anh ạ. Nó cứ kiểu ý là nó, nó chả phê tí nào anh ạ. Cái gì, mày à mày, thế là phê lắm đấy con ạ. <laughs> thành ra bố mẹ chửi và cái mặt mày thì nó lại là bị địt mình làm ảnh hưởng đến rồi cộng đồng phê rồi phê không đồng đều rồi là xúc phạm người phê thôi chứ còn tay thì cứ gọi là nấm đấm mồ hôi xong bắt đầu là mạnh à ngồi cứ trình bày ấy dài anh em chốt lại câu hỏi là tây rambo có hút mì chính không đầu gấu ôi giang hồ mõm bắt đầu là đi về lôi cơm cho vợ đây nó đá chẻ đuôi mặt ra là chết dở đấy như vậy là tiến bịp, một chuyên gia thử mì chính hết hạn cũng bó tay với ca này. Tôi đành tìm đến Tùng Chọc Hạ Long một dân chơi khét tiếng đất Quảng Ninh mà không ai biết. Một ông trùm về kinh tế khi thao túng giá thịt lợn hơn một năm qua, với cân nặng khoảng 80kg, anh được định giá khoảng 8 triệu Việt Nam đồng. Tùng Chọc Hạ Long anh có nhận xét như thế nào về tây mồm lông? Bệnh nó càng nặng, con nhà nó nó nói chung là bố mẹ nó không được bố mẹ nó dạy dỗ nên là suốt ngày nó đi cắn người nọ cắn người kia Thôi chết tôi cứ tưởng Tây mồm lông chỉ đi ăn trực, có gu thời trang khác người, vậy mà Tây mồm lông còn bị bệnh dại nữa sao? Có thuốc nào chữa cho Tây mồm lông không? Tùng chọc hạ long. <clears throat> Để người ta lôi mẹ ra người ta địt mà nó không biết nhục. Sự nó không biết nhục cái thành phần nó nó gọi là hết thuốc chữa rồi Mặc dù Tùng Chọc Hạ Long bảo hết thuốc, nhưng tôi vẫn gợi ý anh loại thuốc sau và tặng kèm anh một câu hát. Chừng bóng, nghe chưa, địt mẹ mày.